ơi mấy bạn ơi và bây giờ bọn mình đã vào trong game rồi đây ui nhưng mà khoan từ ủa dạ trong game này ca mui đâu ủa, ủa? ca mui đâu sao tao có bốn người vậy ông không biết à này ca mui vô game cái đau bụng xin đi đi đi toilet rồi trời ơi trời không biết làm sao nữa trời ơi cái gì mà vô game mà đau bụng mà xin đi toilet là sao vậy trời tính ra đang quay video cho bạn fan xem ca mui kỳ cục ghê á ừ. ok nhưng mà thôi không sao bốn người thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng vòng ở trong làng hero team chúng ta cùng nhau kiếm tất cả những món đồ chơi trong làng hero team và bọn mình sẽ cùng nhau mua nó ở ngoài để thật nha mọi người sẵn sàng chưa sẵn sàng Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của người đầu tiên là ai giờ ta? Ờ à đây đây, đây. À, mọi người mọi người mọi người. Tôi nghĩ nhà đầu tiên sẽ là nhà của tôi đi. Thì nhà của tôi Ủa sao có cái đường đây ta? Ui, có cái cần câu nè. À, tôi nhớ rồi, hôm đó tôi đang câu cá, tôi để cần câu chỗ này để câu cá nè. Ờ, khoan, hay là một mình mua mua cái cần câu cá ngoài đời thật luôn đi, được không? Trời trời cần đâu cả ngoài đời Mua được không? Khỏi nha Mua khỏi Được chứ dễ mà Ok được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ờ, đi kiếm món tiếp theo nè Có cần câu cá nè Nhà tiếp theo Ui qua nhà, nhà của ron Tôi thấy nhà nhà nhà của cây ron khá là đặc biệt nè Thấy màu sắc quá trời là chắc là nhiều đồ chơi lắm Đi vô vô đi vô kiếm đi đi À Mở cửa ra nè Để xem coi nhà cây ron có gì không ta Ui có nguyên một cái rương đồ chơi luôn nè Ê, nhưng mà mua hết cái rương này chắc hết tiền quá thôi đi kiếm từng món mà em màu đỏ nè trời ờ, ơi tào lao mua mua cái máy tập tạ về cái này đâu phải đồ chơi đâu tào lao mình phải kiếm cái gì đó mà mình có thể chơi được hiểu không à đây đây, nè ờ. đàn piano ok rồi đàn piano được nè một cái đàn piano nha các bạn nha là hai món rồi nè để coi món tiếp theo gì đây ui ở chỗ này có ba con gấu bông ơi bây giờ nha bọn mình chọn một một trong ba con để mình mua đi ở đây có con gấu nè con vịt nè với lại con thỏ thì à, tôi nghĩ rằng là thôi tôi lấy con vịt đi con con con con dịch được mọi người rồi con dạ. dịch đi trời trời ờ, ok rồi vậy mình lấy con dịch ha rồi tôi nghĩ là nhà của cai chắc là hết đồ rồi đó thôi bây giờ mình ra ngoài đi mình sẽ đến với cái nhà tiếp theo để mình kiếm thêm đồ nha các bạn nha đây ê khoan từ từ từ mọi người mọi người bóng bóng bay chứ đừng gọi là đồ chơi không ta ừ. bóng bay gì vậy nè bóng bay nè bây giờ chúng ta mua thêm một bóng bay đi đây tôi lấy thêm cái mầm bóng nè đó ok là bốn món rồi nha bạn nha ui bốn món đồ chơi luôn tìm món gì cho bờ rồ tí đi phải không trời ơi toàn món gì cho bờ rồ tí hả vậy bây giờ mình qua bên, ừ. bên nhà của simmy đi mình qua bên nhà simmy mình kiếm đi ok qua qua bên nhà simmy nè ok vô vô rồi để coi nhà simmy có gì đây à, ui một khối rubik nè Ủa, simmy có simmy có có có chơi này hả ta thôi kệ đi lấy luôn cái này của caron á chơi không không cái này caron chơi chứ simmy bắt chơi này đâu tôi Ờ, ờ simi nước phải mồ sao chơi được Ủa, <laughs> khoan từ mọi người ơi ủa sao nhà ờ, simi có bình sữa của em bé vậy trời em bé mưa trời ơi không biết nuôi mưa hả ủa bé mưa là uống bình sữa à đúng rồi hợp lý cũng hợp lý ờ. rồi lấy về luôn rồi tí nữa tôi cho bé cam ok lấy luôn lấy luôn ok rồi lên lên trên lầu còn món gì khác không lên lầu coi ơi, trên lầu không có gì hết trơn á có mỗi cái giường ngủ nè cái tủ nè Ờ, thôi mấy cái đồ chắc không cần lấy đâu thôi mình đi mình đi mình đi rồi, tiếp mình đi tiếp ít ít thôi mình vô mình ăn lấy người ta mình mình còn lấy nhiều nữa trời ơi thôi mình lấy rồi. xong rồi mình trả mà chứ mình có lấy luôn đâu cái nhà, ai biết được ông lương lẹo lắm lương bây giờ lắm, chúng lắm. ta đến với nhà tiếp theo sẽ là nhà của siro nè mọi người đi vô đi vô vô nhà siro á thì nè. chúng ta sẽ kiếm cái gì trong nhà siro vậy ta ờ vô đây coi quý lấy đấy phong ơi nhà siro giàu lắm cái lấy gì của quý tivi nè cái tivi về nè tào lao mua nguyên cái tivi ngoài đời thật là là nghèo luôn bà nội nếu như bạn nào mà muốn mình làm mà mua tất cả những đồ đắt tiền nhất ở trong Minecraft ngoài đời thật thì bạn hãy nhớ cơm mình xuống bên dưới mình sẽ làm luôn nha mình sẽ mua kim cương nè mua tivi nè mua nguyên cái nhà luôn các bạn coi đó <laughs> rồi nhớ nha các bạn ơi đừng quên like của mình mạnh mạnh nha nói lấy cho, cho sam siêu nhà cái nhà siêu to khủng lồ tiếp sau là được rồi nha yêu các bạn đó, ok ok rồi giờ chúng ta cùng nhau đi vòng vòng mới có gì? ở đây đây đây đây đây ơi một cái xe đồ chơi ok lấy cái xe đồ chơi đi dạ yeah, là là là mình đã được à, tổng cộng là một hai ba bốn năm sáu bảy bảy món luôn rồi wow nhiều nhiều nhiều nhiều rồi ok ra ờ, tiếp theo nè ông nha chứ mình ăn cắp không trộm không nè nè nè nè còn một cái quả bóng nè ok được được cái này là quả quả bóng rổ được được mình lấy cái quả này được nè ok bóng rổ mua ngoài đời được nè cái gì chị mua nè vậy con nhà ai ta con nhà ai không nhỉ ờ à, nhà mua nè mua lấy chưa mua lấy chưa nhà mui hả thôi nhà mui rồi à, tàn mấy cái đồ nhạt nhẽo lắm tàn cà rốt nữa kiểu à, mà thôi không nên lấy đâu nhà tôi chứ qua nhà tôi tôi là chùm đồ chơi đó nha không đùa ok ừ, vậy thử qua bên nhà sam để coi nhà sam có gì nha bạn nha mình không biết là nhà sam mà sẽ có cái đồ chơi đây không biết là là là, là có ngoài đời thật để mình mua không đây ok mở cửa nè đây nè quá trời luôn nè ơi nè nè nè cái đồng hồ nè con này con gì dễ thương quá vậy con này có bông của tôi mới mua hôm sáng mới mua hả ok lấy ừ. luôn đó rồi mua ngoài đời thật luôn Thằng bây giờ bây giờ tôi mua bây giờ một là Sammy sẽ có con này trong Minecraft, hai là Phong sẽ mua con này ở ngoài đời thật cho Sam luôn. Sam chọn đi. ngoài đời, ngoài đời, ngoài đời, ngoài đời. Trời ơi. Ok. Rồi. Biết đâu. Tiếp theo là gì à ta? Ừ. Ờ ui, có con heo nè, lấy con heo luôn. Còn bên này là gì đây? Búp bê. Lấy búp bê luôn. Ok. lấy xanh cái bông nhà tôi tôi từ từ vậy là tôi ngủ tôi ôm gì đây mình đã có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một 11 món rồi còn thiếu gì nữa không ta uhm. À, coi còn không để biết mua ngoài đời tặng tôi nha Mua nhiều nhiều tí nha Để tôi xem à. coi Hay là bây giờ bọn mình qua bên nhà của Ruby kiếm thử đi Được á, được á, đi qua nhà Ruby kiếm thử nha Ê mà khoan từ, à, nhà Sam có cái rương gì nè Để mình mở ra mình coi thử ở bên trong có gì nè à. Ủa gì kỳ vậy Cái gì đây, súng Cái gì vậy, ủa sao ơi, bà con gái mà sao trong nhà bà nhiều súng vậy Hả Đâu, cái này là gì ta ông ông mà làm tôi buồn là tôi là cầm cái sống này thôi có do <laughs> đâu? không gì cây vậy trời ơi bạn ơi từ từ bên mini world cho đến gọi là minecraft sammy luôn cầm heo cây đại liên này để sammy ăn hiếp mình các bạn ạ trời ơi trời con gái nữa ông trời ơi ông làm tôi buồn là tôi gọi là thương nhẹ đó là thương nhẹ đúng không thương ok rồi rồi rồi ok ai ở đây thì mình có thêm một cây đại liên này với lại một cây súng này thì ờ, mình nghĩ mình gọi cái này là cây súng nước đi ha bạn ha tại nó bắn ra nước nè đó mình gọi này là cây súng nước đi với lại cái này là gì đây ủa này là gì đây cái này là cái này làm cái mẫu của tôi à cái áo choàng đội lên á hả Ok được được được Rồi Sam đưa cái súng này Sam Đưa cái súng này Trời trời ông nội cái này súng này tôi mua ngoài đời khó lắm á đâu ra mua được đâu Trời, trời ơi Mình mua súng đồ chơi thôi Mình mình mua súng thiệt đâu mà có mà cho bà mua Tào lao Ok Rồi bây giờ mình qua bên nhà của Ruby Mình coi thử nha nhà Ruby coi Chắc là nhà Ruby cũng có nhiều đồ không nè Để qua xem coi à. Nhiều nhà Ruby với nhà phù thủy có khi nào tìm được thuốc phù thủy không ta Ôi, Nhà Ruby có cái chậu hoa đẹp quá nè Rồi lấy cái chậu hoa luôn Cái chậu hoa cũng được gọi là cái cái đồ trang trí ok vô nhà ruby coi có gì không ừ, nhà ruby á, thì cũng có nhiều đồ á nhưng mà mấy cái đồ này mình cũng có hết này nè ờ ui ở này là gì đây một cái ba lô ui đập đập đập đập đập ba lô bằng đất nè đẹp giờ wow một cái ba lô các bạn ơi ok được vậy thì bây giờ bọn mình chốt mấy món này đi ha rồi mấy bạn Bây giờ từ nãy giờ bọn mình cũng đã kiếm được rất là nhiều đồ chơi trong Minecraft rồi Rất là nhiều luôn á Mấy bạn có tò mò những cái món đồ chơi này ở ngoài đời thật thì trong nó sẽ như thế nào không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem bọn mình đã kiếm được những gì nha Đầu tiên nè là một à, khối Rubik nè Tiếp theo nữa là một trái à, banh này là bóng rổ đó bong bóng nè búp bê một cái con này cái con này mình không biết là con gì con gì nhỏ nhỏ nè đó ok rồi một con vịt một cái bình sữa cho em bé một cái xe một cái đàn piano một con heo một cái cần câu một cái súng nước một cái súng đại liên một cái áo choàng một chậu hoa và một cái ba lô wow okay, hơi nhiều đồ luôn nha các bạn nha ok được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua tất cả những món đồ này ở ngoài đời thật và sau đó sẽ review cho bạn xem nha ok còn bây giờ thì ba hai một đi thôi Ok các bạn ạ à, Và bây giờ thì mình đang cùng ở trên xe với lại uh, Mora và Yabun cùng với Sammy Bọn mình sẽ cùng nhau đi mua những món đồ chơi trong Minecraft nha mọi người nha Bắt đầu thôi, let's go Ok bạn, thì đội của mình là sẽ có mình và Mora nha các bạn Và bây giờ á, thì uh, Sam với lại là uh, đang đi mua rồi Bây giờ để coi ai sẽ là người mua được nhiều đồ chơi nhất đây Let's go Ok mọi người, team mình có mình và Giá bốn Bây giờ mình sẽ đi tìm những món đồ Không biết là tìm được không nữa nhưng mà mong sẽ tìm được các bạn Hello. mình đang đi mua đồ thì gặp mấy bạn fan mọi người ạ à. à, rất là vui luôn <laughs> hello mọi người Hi. <laughs> ok bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm cái đồ chơi đầu tiên đó chính là rubik nha mọi người nha Rubik ơi đây đây đây mới nói Trời. luôn à, Rubik hình vuông hả đây có một cục hình vuông nhưng mà lại là cục nhỏ à, cái cục trong à, đây, đây, Rubik đây, bên trong kia là 66 à đây rồi thấy rồi thấy rồi yes một món đầu tiên nha các bạn ok mọi người ơi thì sau khi một hồi mình đi một vòng tròn thì mình phát hiện ra đây cái con thú này nè nó rất là giống cái hình mà mình đã đã tìm ở trong Minecraft ở đây Ok thì món đầu tiên của mình chính là khói Rubik nha mọi người nha Và món thứ hai sẽ là quả bóng rổ Ok bóng rổ Các bạn thấy gì không? Nguyên một rừng búp bê, nguyên một rừng gọi là gì ta? Rất nhiều ngôi nhà ấy, nhà mặt phụ bố làm to ơi, thích nhà nào rồi bạn ơi Đó thấy quá trời đồ chơi luôn, đó phát hiện ra một ngôi nhà duy nhất nó giống cực kỳ giống cái Minecraft luôn nó có ba tầng luôn đấy bạn trời ơi gì nè dạ mấy bạn ơi bọn mình đã kiếm ra bóng rổ rồi nha đây quả bóng rổ đây quả ống rổ này á thì <laughs> nó hơi bé thôi nhưng mà chắc là được ok không sao nè mô mô mô mô mô ra cầm đi mình bơm lên là nó sẽ to đúng rồi mình bơm nó lên là nó sẽ to thôi ô ô ô giật mình Thời luôn á <laughs> ok ê mua mua ra mua ra đây đây đây Ôi. đồ câu cá tính ra là bọn mình cũng có đồ câu cá nha các bạn nha hợp lý, hợp, hợp lý. lý mua luôn cái này ok mua này về câu thôi mua đồ câu cá rồi nè không không không không đâu không cái súng. gì cái gì Đấy, súng hả súng này theo không nhưng mà phải súng màu xanh đúng không hay là như này ấy màu xanh súng màu xanh có có súng màu xanh không đây đây đây đây ủa này này này không này là gì à đây đây đây đúng rồi nhưng mà nó nằm theo combo hay sao cái này là cái súng bọn mình phải cần kiếm cái súng nước hả súng nước màu xanh mấy bạn ạ à, mình chợt nhớ ra là mình có một lần mình đã nhìn thấy một cái đàn piano ở đâu đó quanh đây ờ từ từ đây rồi tìm thấy đàn piano rồi các bạn ơi ờ nhưng mà hmm. <laughs> ờ, mora trả tiền nha cái đàn piano hồi nãy đắt quá các bạn ạ à, cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ kiếm cái đàn đồ chơi thôi để cho nó rẻ hơn đó chứ đắt quá không có đứa nào có không tiền không không đủ tiền các bạn ạ à. mấy bạn biết sao không tự nhiên sam đang đi mua đồ ấy tự nhiên thấy phong cần ngồi ngắm sao mấy bạn rồi sao ngồi cũng nhìn nó hoài đi mua đồ đi nhìn hoài vậy kỳ ghê các bạn thấy không ổng ngồi cũng nhìn hoài luôn phong cần kỳ ghê thôi bây giờ mình sẽ đem phong cần đi về nhà nha phong cần nha phong cần nha <laughs> đây rồi không cực được về nhà nào thương thương thương ok tên tên tên tên đây thiên đường búp bê đây rồi ở mặt sao tôi con trai tôi thấy mấy đồ chơi búp bê tôi cũng thấy thích với ta quá thì phải chơi rồi đi ủa nhưng mà khoan phải là con màu hồng tại vì ở trong trong cái uh, tại vì ở ở trong kia mình kiếm là con màu hồng cho nên phải tìm con màu hồng mình lấy hết thì là mình đúng mình lấy hết thì là 10 điểm tiền đâu lấy đây đây đây đây thấy rồi thấy rồi thấy rồi màu hồng màu hồng đây hai trăm rưỡi hai hai trăm rưỡi con búp bê màu hồng này các bạn ạ à. à hay là mua cái này đi cũng là màu hồng nhỏ nè nhưng mà em này chắc rẻ hơn á em này thì nhìn không có đẹp ừ. nhìn, nhìn nhìn không nhìn không đẹp bằng con này các bạn ạ à. mình sẽ lấy con này nha ok <laughs> ui mấy bạn ạ à, sau khi đi một hồi thì mình có thấy là mấy con búp bê bên này nhìn có vẻ đẹp hơn mà và nó cũng có màu hồng nhưng mà mấy con này nhìn nó dễ thương hơn con kia còn rẻ hơn nữa thôi lấy con này ha mora okay. ok con này chỉ có giá là 179 000 thôi ừ. rẻ rẻ ok lấy con này nha bạn Ok mọi người thì team mình đã mua xong rồi Bây giờ chúng ta cùng về nhà để xem coi ai là người chiến thắng trong cuộc thi mua đồ gọi là real trong Minecraft nha mấy bạn Ok Đúng rồi, rồi xin tiền tăng Let's go Yeah Hiện tại thì mình đã kiếm được cái đàn piano này nhưng mà giá của nó thì à, đến tận à, triệu mấy lần các bạn ạ à. nó gần bằng cái piano xịn rồi mình đang tính là nếu mà được thì mình lấy cái piano xịn luôn anh à, ơi. gì đây <laughs> cái này là đàn piano tích hợp luôn bộ gõ nó sẽ có micro rồi cái này luôn nhìn bảy trăm chín mươi mấy ngàn Ừ, cái cái cái này nhìn cũng giống piano ok thôi mình lấy cái này nè cái này có trống có đàn có mít à, hợp lý rồi lấy luôn lấy luôn ok bạn ạ à, thì bọn mình cũng đã kiếm được đủ hết tất cả những món đồ mà bọn mình cần tìm rồi bây giờ không biết team kia đã kiếm xong chưa nhỉ mình sẽ qua bên đó để cà khịa nha bạn nha <laughs> Ê, sao rồi ta? Có kiếm được chưa hay là thua rồi? Sao thua được bạn? Sao vậy? Sao vậy bạn? Ok, ok bạn đừng có khinh thường người khác nha bạn bạn có camera mình cũng có camera nha bạn ờ ok trời bọn tôi kiếm được đủ hết rồi nè thấy không ôi cái gì vậy trời tức quá bạn ơi nu ba nu nu nu nu nu ba kachi <laughs> Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món đồ chơi đầu tiên mà chúng ta đã kiếm được trong Minecraft nha Đó chính là <laughs> bóng bay ở trong Minecraft Thổi đi thổi đi thổi đi. Nè, thổi em, nè, thổi. em con trai phải thổi thổi à, khỏe hơn phải thổi như thế luôn sao mấy cái bong bóng nhỏ này nó đã là gì bây giờ cứ để cho họ cho nhưng gọi là thổi cái bong bóng nhỏ đi một tí nữa tôi cho bạn xem một quả bong bóng khổng lồ luôn ghê dạ thôi được rồi sợ bể quá tiên đầu tiên Ok, cái bong bóng đầu tiên của Mora chính là một quả TNT nha các bạn nha Đây, một quả TNT William. theo thì món đồ chơi này của mình đó chính là một khối Rubik mọi người ạ. À. Đây, mình đã mua được rồi nè. Còn Sammy là gì ạ? Tôi hả? Tôi là một con heo. Một con heo đâu? Heo, heo đâu? Heo nào? Umbrella đi, Umbrella đi. À Umbrella nè. Umbrella sbo, Umbrella sbo, Umbrella sbo. Đi bóng. Wow. Một con heo. Wow. Ôi, con heo vẫn còn để giá nè. Không, với em á, mà bé heo này tôi tên là bé gì? Bé heo này tên là Phong Cận Đó Mất rồi á Không, vô lý mọi người ạ, vô lý Chị đẹp trai thế này làm sao đặt tên Ông tên là Phong Cận tuy nhiên đấy, tôi đặt tên Phong Cận liên quan gì đâu Đúng rồi, dễ thương không? Chà, bé heo của Sam là có cả một cái uh, túi à, đựng ở đây dạ, nè à, đó. dấu đồ hợp lý ờ, ok đó. Dạ. rồi còn của bên tôi là khói Rubik dạ. mọi người ạ à. không em có thể đầu tư thêm một cái kéo được không từ nãy giờ xé bằng tay hơi khổ nha đúng rồi tại chị không xé được chị em muốn ăn cắn đi em muốn ăn cắn sữa Ê, tính ra là mua một mà được hai nữa nè mọi người được khói không đây là ờ, cái này là của khối này có sách đúng không này có sách cái này là cái này là của vui cái này của phá hiểu chưa hiểu vấn đề chưa mua nhỏ chơi đồ nhỏ mua lớn chơi đồ lớn đúng không à. hợp lý chưa ở đây ờ, có ai biết chơi rubik không nhỉ không tại biết chơi không không không hình như tất cả công ty mình có mỗi mình ờ, Kairon biết chơi đúng, không rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thử thách là thử thách rồi bây giờ đấy quay nha ca mui hãy đảo đi em xoay cho em coi đó vậy dạ? phải không dạ, dạ, chị xoay xoay để em xoay với cho em xoay với chị đồng xoay với rồi chia ra rồi chia ra chia ra rồi ok rồi ok sai nhìn tưởng gì dễ trời một phút 30 giây nè bùm cái xong luôn nè các bạn ok một hai ba ba bốn năm xoay bừa chắc luôn sáu bảy tám xoay như không thì còn không vô thớt cái gì ơi mười một mười hai mười ba mười bốn chúng ta cùng nhau đến cái món đồ chơi tiếp theo nào let's go bị xịn luôn nha mọi người đó chính là đàn piano à. em là à, danh ca danh ca lam sơn nha hát rất hay luôn ôi mọi người ơi xịn nha cái này có cả cái micro để mình hát nè alo alo nè bật lên bật lên bật lên bật lên rồi các bạn bọn mình mới vừa lắp pin xong rồi bây giờ mình sẽ mở nó lên thử nha mở lên nè ok thì uh, cái này á bọn mình đã nói đó là cái đàn piano trên nó nó nó sẽ đánh được đàn nha các bạn nha các bạn coi nè đây do re mi fa sol la si do đó ngoài ra nó còn có thể làm được là học tiếng anh ủa nó học tiếng anh được luôn hả six seven ai ai ai ten ờ không nha có cái này đặc biệt hơn nữa bạn là nó có thể đánh trống được luôn á đâu ờ à, đây là chèn khoan từ nó có karaoke nữa từ từ mọi người để xíu Mercedes vâng, là mà thể hát đi được alo alo alo <laughs> alo alo một hai bốn alo ok thì à, hôm nay chương trình văn nghệ em xin gửi đến à, các bạn à, có mặt ở đây một à, bài hát à, mang tên là anh em tốt yeah anh em ta không có nhiều tiền và không hàng nào là người nổi tiếng nào bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai dù sai vẫn không nói phiền chỉ cần mình sẽ hát bài anh hứa là yêu em suốt đời yêu lắm đó nha đó hết rồi hát hát cái dài lên hát cái dài lên không thuộc ăn đi ăn đi ok quậy quá cái team này quậy quá mọi người ơi nói chung là bọn mình bọn mình đã có đàn piano ở đây nha mọi người bọn có đàn piano ở đây nha quậy quá vui quậy quá quậy quá hey ok Yay! Và cuối cùng một mình đã bơm nó lên rồi các bạn ạ Ôi đấy Nhưng mà cái con này á chỉ có mấy người mà nhỏ mà em bé đồ nó mới chơi được cái này Đúng rồi, cái này cam cũng không chơi được nha Đừng bảo cam Camu chơi nha Mua được, mua được Không Để mình test thử, để mình test thử Đúng rồi Đúng Rồi ơi, hội với cùng năm rồi nè Rồi, chơi thử nè Cái mông bằng con kia rồi Cái quá quá vậy Rồi Trời ơi Trời ơi bị nó đau chân lắm không chơi đâu <laughs> ok thì nói chung là cũng hợp lý cũng giống như cái con ở trong minecraft ok à. được chấp nhận chấp nhận ok đừng nha bạn nha rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với món đồ tiếp theo chính là búp bê thế dạ, này dạ, ngon không biết tay ủa không ngon đâu ai à, nằm đây búp bê à, à được không nói chung là ca camui là cũng uh, gọi sao cũng rất là thích Ôi, ờ, mấy con búp bê nha mình tặng cho camui ok rồi à quên nữa mình mua con búp bê này mình được tặng thêm con búp bê nhỏ nữa bạn ơi à ok ừ. bởi vì cho nên đó là mình quyết định là con búp bê to này á mình sẽ tặng cho sam búp bê nhỏ này cho camui ủa vậy hả tặng cho camui thôi giỡn giỡn vậy à sao sao có nhường mua không đây đi thôi trước rồi đây. cho đi rồi bây giờ thì mình sẽ... tôi lớn rồi tôi chơi búp bê đâu mình sẽ mở búp bê này ra thôi hiểu rồi thôi cho mua búp bê rồi búp bê chi wow đây nè nhìn nè nhìn nè à chơi bây giờ không rơi được không rơi được ôi tính ra con búp bê này á nó được làm chi tiết cực kỳ luôn á nha đây đằng sau lưng nè phải tháo sau lưng nè đi luôn tan tan tan tan ờ sao mà tự nhiên ờ, tôi thấy búp bê này cũng dễ thương vậy đó <laughs> à, búp bê này nó ngồi được cô nha bạn nha oh. xin chào luôn xin chào bạn fan xin nè. chào các bạn fan nè các bạn đừng quên đăng ký kênh cho Sammy Đào nè hello xin chào tất cả mọi người ừ. mình là Phong mình là Phương Cẩm Tiên <laughs> hay quá ok tên một bạn búp bê đó nói chung là mình với lại mora thì à, đi kiếm à, rất là nhanh các bạn dễ ẹt à, kiếm xíu là tìm ra đây ok tặng em mua ok rồi giờ chúng ta chuyển qua review búp bê nhỏ ủa búp bê nhỏ rồi búp bê nhỏ nè ủa có đồ bí mật nha búp bê nhỏ dễ thương thôi, là mua hay là mua lén búp bê nhỏ đi không búp bê nhỏ bình thường á ủa kỳ vậy nhìn như cái potato nha nhìn như Hôm à. con này thì mình sẽ tặng cho Mura để Mura trang trí bàn làm việc Được không Mura? Ờ cảm ơn Tặng Mura là con rồi đi tìm cái ngày Phải đi Huy muốn chơi bơi bê hả? ok tặng cho búp nha ok tặng cho em cái có cái có cái à dạ pinchelin pinchelin này pinchelin nè pinchelin nè pinchelin đây là con mora à, cái này hình như mình đổi em chưa nói được đó ô thôi đổi được mình không à đó là tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc tóc này cái gì vậy? Cái này kem đúng không? Ờ chính xác là kem mà Tôi đen, suy hoãn Bình Charlie Nhưng như thế nào? Bình Charlie Bà có đổi, bà đổi đổi được cái ta, áo của Bà là kem rồi sao? Kem, bạn đó là bé kem á Đây bạn này có thể thay được cái cái cái cái cái cái cái cái, cái vỏ kem nha bạn nha là Cái tóc này cũng nhiều tóc Ờ rất là nhiều tóc luôn Được rồi, gì làm tốt mình sẽ nhận bộ này ok rồi thôi nói chung là con búp bê này là cho camui còn búp bê này cho mora nha nói cái này là công bằng nha các bạn tại là mora cũng nhường camui sao cũng nhường camui rồi chứ không không hề thiên vị hay gì đâu nha các bạn nha ok rồi đến với một câu món tiếp theo cũng hơi bị vui luôn đây Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món tiếp theo nha các bạn nha Thì đây chính là một cây súng nước à, Nha, chính súng nước Cái này vui à, cái này vui à Hình như là mình à, tháo ra cái này nè xong rồi mình sẽ phải bơm nước vô trong cái con cái con khủng long đằng sau này sao này đúng rồi thôi ờ, như kiểu ba luôn đủ nước vậy ờ nè đeo vô đúng rồi gắn gắn này vô đây gắn dễ thương nha tôi mang cho dễ thương luôn à rồi mình phải bỏ nước vô trong đúng, rồi ta nó chỉ có một một ờ, cái thôi à phải hai cái à hai cái thôi đây giờ mang đi cho ủa mà sao bắn được à cái sẽ thử bỏ nước cho thử có cái bây giờ tôi sẽ thử lên. bỏ nước cho thử nha các bạn ok mình đã bơm nó lên xong rồi <laughs> đeo vô bây giờ là đeo vô nha các bạn nha bỏ xong rồi đeo tôi đeo tôi đeo bay qua của cha kịp thời Em xin lỗi luôn, em xin lỗi luôn lại Không, vui quá Vui quá thì làm đi Không Dạ quá Sao sao quý vị Quý vị Quý vị Thôi cái này dơ, cái này chơi dơ quá Dẹp đi, dẹp đi Camera, camera Camera Ê, bắn cái là không <laughs> quay lại ở ừ, đó ủa tại sao không lo cho người quay luôn ráng <laughs> ra là phải lo cho người quay chứ à, camera ừ, camera hư camera xịn camera xịn không hư được chân ai chân ai chân ai vô vậy đưa chân lên đưa soi kìa chân ai cũng vô nè chân ai cũng vô hết chỉ có chân chân sam rất sạch mấy bạn ơi chân sam là băng tất các bạn ơi ờ chân sam băng tất hả Cậu đi mà đây đi em đúng rồi đâu đi không khùng quá khùng quá right